hát cho cuộc đời hát cho tình yêu tràn nơi nơi hạnh phúc thốt nên thành lời ca lên cho lòng ta phơi phới ánh nắng sang say khắp nơi hãy yên vui từ ngày thanh xuân đến trong câu hát người ơi chắp cánh cho lòng mình bay qua muôn ngàn điều toán tính trong kiếp nhân sinh nhỏ nhoi giữa cuộc đời thả lòng ta trôi đến bên hạnh phúc người ơi dù nhiều lần nhủ lòng sống yên phận người ngày từng ngày dòng đời vẫn trôi chơi vơi tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời thì ngày hôm nay ra khắp nơi hát cho cuộc tình đã qua rồi tháng ngày lãng thinh hãy chấp cánh cho lòng mình bay qua muôn ngàn điều toan tính trong kiếp nhân sinh nhỏ nhoi giữa cuộc đời thả lòng ta trôi đến bên hạnh phúc người ơi cho cuộc đời hát cho tình yêu chẳng nơi nơi hạnh phúc thốt nên thành lời ca lên cho lòng ta phơi phới ánh nắng sang soi khắp nơi hãy yên vui từng ngày thanh xuân đến trong câu hát người ơi oh, oh, hát cho cuộc tình đã qua rồi tháng ngày lặng thinh chắp cánh cho lòng mình bay qua muôn ngàn điều toan tính trong kiếp nhân sinh nhỏ nhoi giữa cuộc đời thả lòng ta trôi đến bên hạnh phúc người ơi dù nhiều lần nhủ lòng sống yên phận người ngày từng ngày dòng đời vẫn trôi chơi vơi tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời thì ngày hôm nay hãy mở lòng ra khắp nơi hát cho cuộc tình đã qua rồi tháng ngày lặng thinh hãy chấp cánh cho lòng mình bay qua muôn ngàn điều toan tính trong kiếp nhân sinh nhỏ nhoi giữa cuộc đời thả lòng ta trôi đến bên hạnh phúc người ơi cho cuộc đời